Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường lên Vâng thì hôm nay à, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn sản phẩm à, núm vặt lông gà lông vịt Cái núm cao su để thay thế Đấy, vặt lông chó, lông dê Đấy, đầy đủ các kích cỡ To, nhỏ, rồi à, vừa cả núm vú đấy Đây, đấy, nó đầy đủ như vậy Đấy thì sản phẩm bên tôi thì bà con cứ yên tâm Toàn bộ đều làm từ cao su tự nhiên Đấy, nó có cái đồ dẻo, cái đồ đàn hồi rất chi là cao cái độ bền thì khỏi phải nói rồi cái này thì toàn bộ cái sản phẩm bên chúng tôi thì được uh, bảo hành 6 tháng gáy hoặc là gì đấy thì sẽ là một đổi một cho bà con nên là bà, bà con cứ yên tâm khi mua hàng bên chúng tôi đấy sản phẩm này thì vận chuyển đến toàn quốc đến nơi thì bà con có thể gọi là bóc ra kiểm tra đầy đủ số lượng đúng loại núm mình đặt thì mới giao tiền cho bên vận chuyển đấy thì đây đây là toàn bộ sản phẩm núm bên chúng tôi đây cái núm to này là núm ờ, để vặt lông chó này lông chó lông dê này cái lồng của nó là từ 80 ờ, cái lồng 80 với cái lồng 120 hoặc là cái lồng lớn hơn thì đây là cái núm vặt lông chó còn đây đây là những cái núm này là núm ờ, vặt lông gà lông vịt này đây cái núm dài dài này, vặt lông gà lông vịt đấy thì núm này thì, thì, thì, thì đây thì nó có hai loại một loại là đầu đầu đầu phẳng như thế này một vâng, loại là đầu nhọn như thế này thực ra thì nó cũng chả ảnh hưởng vấn đề gì đâu nhưng mà đấy là có hai loại như vậy để bà con phân biệt đấy đây xem cái đồ dẻo bên đúng bên chúng tôi này đấy nó có cái đồ đàn hồi đất cao núm cao su tự nhiên sản xuất tại xưởng luôn đấy nó không giống như cái núm mà núm Trung Quốc mua bên ngoài bà con mua thứ nhất là cái núm bên ngoài thì tất nhiên là giá nó rẻ thật nhưng mà vấn đề chất lượng với lại thời gian mình dùng thay vào thay ra nhiều nó cũng cũng cũng cũng cũng không được ấy không được hay lắm với lại là cũng phiền bà con đấy thì mình thay ra thay thay thay vào nhiều cứ phải một hai tháng gì là cứ phải thay thì thì thì nó rất chi là vất vả đấy cái núm này thì bên chúng tôi bảo hành 6 tháng gãy hoặc là vấn đề gì đấy còn về cái chất lượng của nó dùng thì tất nhiên là nó phải dùng hơn đấy nó không phải là 6 ờ, tháng đâu nó phải hơn đấy Thế đây, đây toàn bộ là cái núm bên chúng tôi Đấy Con núm cao su vặt lông gà lông vịt này thì nó phù hợp với là các cái loại lồng mà từ uh, ờ, 50 ờ, rồi 55 rồi 60 Đấy để vặt lông gà Đấy Đấy Đấy thì Đây bên tôi có cái núm màu đen và núm màu vàng thực ra thì chất lượng hai con này thì cũng chả gì khác nhau gì đâu nhưng mà đấy là nó có hai loại để bà con lựa chọn như vậy núm màu đen thì nó là nó rẻ hơn cái núm màu vàng cái núm màu vàng thì là núm nó đắt hơn với lại cái đồ dẻo đồ đàn hồi của nó thì chắc là cũng hơn nó nó hơn cái núm cao su ờ, đen một chút nhưng mà toàn bộ cái sản phẩm này đều được bảo hành 12 tháng hết đấy bà con cần những loại núm nào thì bên tôi đều có hết từ núm gắn ở dưới đế đấy cái núm vú này là để gắn dưới đế này đấy, gần ở dưới đế của mái vằn lông gà lông vịt này đấy, nó dài khoảng độ 2 phân thôi đấy đấy thì bà con có nhu cầu ờ, mua núm cao su ờ, để thay thế cho máy vằn lông gà lông vịt và lông chó lông dê thì ờ, vui lòng liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại à, à, chúng tôi để ở dưới góc màn hình đấy thì à, sản phẩm này à, vận chuyển và giao hàng trên toàn quốc đấy đến nơi thì bà con có thể kiểm tra đúng chất lượng nấm đầy đủ phụ kiện ở à, đây à, đầy đủ số lượng thì bà con mới giao tiền cho bên vận chuyển còn ờ, có vấn đề gì để đấy thì bà con cứ liên hệ bên chúng tôi đấy còn nấm thì bảo hành cho bà con 12 tháng gái cái nào chúng tôi đổi đổi cái cái đấy nên là bà con cứ yên tâm Đấy thì uh, chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi Nhấn nút đăng ký để uh, xem những video mới nhất Để cập nhật các, các chương trình khuyến mại và các sản phẩm uh, là phục vụ cho cuộc sống Đấy về nông nghiệp đấy cũng như là các uh, lĩnh vực khác Thì chúng tôi đều có phục vụ cho bà con Đấy thì uh, chân thành cảm ơn